Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh youtube Linh Lấp Lánh Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho Quyển này hơn 200 trang nhưng mất khá nhiều thời gian để đọc bởi vì nó giống như là bánh ngàn lớp vậy đó Có rất là nhiều tầng ý nghĩa Mỗi một chi tiết, mỗi một nhân vật đều giúp truyền tải một cái thông điệp mà đích đến của nó là xây dựng niềm tin vào chính bản thân mình và quyển này nếu xếp nó vào dòng văn học thiếu nhi cũng được luôn bởi vì nó có khá là nhiều những cái nhân vật mang tính thần thoại kỳ ảo cổ tích ví dụ như là vị vua già xứ Salem ông là người có thể đọc được suy nghĩ của người khác cũng có thể xuất hiện dưới nhiều cái hình dạng khác nhau tùy vào đối tượng mà ông cần tiếp cận có bà lão chuyên giải mộc có những tên cướp sa mạc có nhà giả kim người có thể biến chì thành vàng có thể nấu được cả thuốc trường sinh bất lão wow. có anh chàng Santiago nói chuyện được với cát gió mặt trời đó chính vì vậy nên là các bạn nhỏ hoàn toàn có thể sẽ thích cái câu chuyện này hơn nữa cốt truyện nó cũng rất là đơn giản chuyện kể về một anh chàng chăn cừu tên là Santiago thích đọc sách mê đi đây đó một ngày nọ anh ta quyết định đến Ai Cập để tìm kho báu và anh ta thực sự đã tìm thấy được kho báu. Tuy nhiên nó không nằm ở Ai Cập mà nằm ngay trên chính quê hương anh. Nhưng để biết được điều đó, anh bắt buộc phải trải qua một cái hành trình dài, đầy gian khổ và với rất là nhiều những lần khảo nghiệm niềm tin. Chính vì vậy, nhà giả Kim sẽ giúp xây dựng cho các bạn nhỏ một cái tiềm thức về việc tin vào bản thân mình. Tin vào việc phải thực hiện cho được giấc mơ của đời mình. Và nhà giả Kim, thú vị, ngay từ cái tựa đề của cuốn sách. Tại vì nhân vật chính là Santiago mà. Mà Santiago cũng không đi tìm nhà giả kim Anh ta đi tìm kho báu Vậy tại sao nhà giả kim lại được đặt tên cho quyển sách? Yeah. Thì có thể lý giải là Nhà giả kim chắc chắn phải là một cái biểu tượng Mang một cái ý nghĩa đủ để đại diện cho cái thông điệp lớn mà tác giả muốn gửi gắm nên mình mới nói đó hơn 200 trang thôi nhưng mất rất nhiều thời gian để đọc bởi vì mỗi một cái nhân vật, mỗi một chi tiết, mỗi một đoạn hội thoại mình đều phải dừng lại để tự hỏi là tác giả đang muốn gửi gắm cái điều gì. là sao tác giả không hoạch vẹt ra luôn đi mà phải vòng vòng chi cho nó cực vậy đúng không? Mình nghĩ là bởi vì à, phải động não cho nên người đọc mới có thể thấm được những cái điều mình tự rút ra và trong cái quá trình đó cũng sẽ tự giao cho mình một cái niềm tin tin về chính bản thân mình vì thực sự rất là khó để có thể chấp nhận khi ai đó nói với mình rằng là ê muốn tin muốn thành công bạn phải tin vào bản thân mình nghe rõ chưa nhất định phải tin vào bản thân mình ok mình nghe rõ rồi nhưng mình không thể nào tin nổi cho nên tác giả mới chọn một cái con đường vòng để tác động vào tiềm thức của người đọc mà mỗi một cái chi tiết mỗi một cái nhân vật sẽ được đọc hiểu tùy vào cái tư liệu sống của mỗi người vì vậy nếu bạn không thích quyển này thì cũng không sao cả yên tâm đi có rất là nhiều người giống bạn và bởi vì nhà giả kim là một cái bánh ngàn lớp cho nên bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những cái thông điệp ẩn giấu trong quyển này thông qua rất là nhiều những cái quyển sách khác có cái cách diễn đạt dễ hiểu hơn gần gũi hơn đối với mình nhân tiện thì dù bạn thích hay không thích quyển này thì chắc bạn cũng biết nhà giả kim gắn với một cái câu trích dẫn rất là nổi tiếng khi bạn khao khát một điều gì đó cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt được điều đó và nếu bạn hiểu câu này theo nghĩa đen trên câu chữ thì làm ơn tỉnh giùm đi vũ trụ nào mà rảnh quá vậy đúng không mình đã nói rồi nhà da kim là bánh ngàn lớp và nếu điều này đúng theo bề mặt của chiếc bánh thì có nghĩa là mỗi lần mình mua vé số mình sẽ trúng giải độc đắc mỗi lần mình mua cổ phiếu mình sẽ thắng cả thị trường mà điều đó là không thể thôi mình thì mình nghĩ là vũ trụ ở đây chính là biểu tượng của bản thân mình chỉ có bản thân mình mới đủ sức mạnh để thành toàn cho mong ước của mình còn bạn bạn nghĩ sao về điều này hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại hẹn nhé